ở đây trước mặt anh em đây là con hai con TX nhá đây là TX 16S này cũng khui hộp luôn nó to luôn còn đây là con boxer chưa khui nhá anh em nhá đấy TX 16S thì nó sẽ có những cái thứ như này nói chung là hộp thì khi bỏ ra thì nó cũng giống nhau thôi đấy bây giờ mình sẽ khui boxer cho anh em xem nhá nói chung là mình dùng TX 16S thì mình thấy nói chung là khá ngon so với mình đối với anh em thì mình không rõ trong đấy vẫn còn tinh sáu s khui đây nhưng trong đấy vẫn còn rất nhiều đồ à không phải đồ bắt đầu rồi nó chỉ có mấy cái giống nhau thôi nào bây giờ khui nào đây boxer mới luôn khui cho em xem nha thì nó sẽ cho anh em cái hộp như này Intiker TX16S thì nó cho anh em một cái ờ, cái cái đeo chìa khóa nhé nhưng mà boxer thì chắc là nó không cho đâu nó cho nhớ mấy cái này cái sticker này, nhìn củ chuối nhỉ đây là đây là em nó bên trong này em boxer của chúng ta nằm ở trong này thì uh, nó chỉ có thế này thôi em ạ đấy thì mình sẽ chưa nói về chức năng mình so sánh qua một chút nhé đầu tiên thì thằng boxer này màn hình của nó là màn hình đen trắng không cảm ứng còn thằng này nó là màn hình màu nhá, màn hình cảm ứng mà màn hình của nó to đùng luôn anh em nhìn thấy không cái màn hình của TX16 nó rất là to anh em nhìn thấy này còn thằng boxer nó bé tí à người nhìn đây chắc thấy sự to của nó đúng không Đấy. tại vì bây giờ cái ba lô của mình nó hơi bị nó hơi bị nhỏ cho nên là mình đổi sang con tích nhỏ này còn hai cái gimbal này nếu mình nhớ không nhầm thì nó giống nhau thằng tinh 16S nó cũng dày hơn nhé còn to hơn Đấy. màn hình thì cảm ứng luôn hai bản này đều là hai bản NRS hết nhá, Express NR đấy cái này mình đã chỉnh lại gimbal rồi đấy. đây bản à, boxer thì đúng là nhỏ hơn nhiều nhỉ nhỏ lắm mà tất nhiên gimbal chưa chỉnh cho nó cứng đờ luôn nhỏ tí luôn không cho anh em bất cứ cái gì luôn cho mỗi hai cái này <laughs> để anh em gài pin còn lại là chấm hết nhưng mà cái phía sau của nó hơi bị rộng luôn nó đã làm cho anh em cái hố pin rộng hơn của con X16S nhé đấy hố pin này sẽ hay hơn đấy bởi vì thường anh em bay sẽ cần cái hố pin to nhất cục pin to này X16S này bé xíu đấy. đây là X16S đây là boxer boxer này bản 2.4 nói chung là về ngoại hình thì chắc mọi người nhìn là thấy rồi boxer này bé gọn hơn và có lẽ là nó cũng nhẹ hơn nhẹ hơn nhiều so với TX 16S nhẹ khá nhiều đấy à, có cái cân như thôi còn cân uhm, về tổng thể thì con TX 16S này nó sẽ ngon hơn đương nhiên là ngon hơn vì giá nó cao hơn này Đấy, và các cái trang bị bên ngoài của nó cũng tốt hơn ví dụ như là nó có màn cảm ứng này màn hình màu này đúng không còn thằng này thì màn hình đen trắng này thậm chí đến cả những cái nút này nó đều bằng nhựa luôn những cái nút này đều bằng nhựa nó nhỉ còn cái tính 6s nó mạ đấy đàng hoàng Đấy, anh em mà thích ừ, rộng thì anh em bay thích 16S sẽ ngon hơn thằng này thì NRS à, 2.4 thì cũng được 2.4 à nó lại nằm tên ngược nha anh em đây cái thằng ngu này nó lại nằm cái tên chân này là chân đực thì phải ở trong dẫn đến là anh em không muốn thay tên khác lại phải mua cái độ chứ không thể nào mà dùng tên zin được bọn này chơi rất chuối nhá nó cứ chơi cái chân ten này rất khoai hoặc là ta phải dùng chân đổi Đấy vì nó cho tên 2.4 rồi chắc anh nghĩ mình nghĩ nó cũng gọn chân này tên này cũng gọn chứ không cần đổi nó chỉ SA chiếc đây thôi đấy như thế không thằng này nó một watt trên đây có quạt tản nhiệt đây này rồi ok thế thôi nhá anh em nhá cảm ơn anh em về chức năng thì uh, nội công thì thằng này NRS phía trong của nó chỉ có 250 mW thôi còn thằng này có nó là một w nhưng mà chẳng khi nào mà NDS bay được một watt đâu gọi là có cho vui thôi đấy anh em nhìn này hai gimbal này giống nhau hoàn toàn luôn đấy, chưa chỉnh gì nên là con này nó nặng như là cù chày ấy. ok ok nha anh em nó tặng thêm cho anh em cái chi tiền này luôn còn gì nữa không trong đây không nào này cho cái dây thêm cái lò so để anh em thay đấy hết rồi anh em ạ nó tặng anh em cái túi này để ngắm cho vui đấy cái này thì nói chung là gọn hơn mình à, cho vào ấy nó cũng vừa không bị vướng khá ổn định nhỏ gọn ok hết rồi hết rồi không có gì nữa thank you anh em